Ấn tượng Cú Vươn Mình của Đà Nẵng Đà Nẵng đang trở lại đường đua kinh tế, với cú vươn mình mạnh mẽ trong các chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Với sự chủ động quyết liệt triển khai các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022, kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng đã phục hồi tích cực và có xu hướng tăng trưởng qua từng quý, đạt nhiều kết quả quan trọng. Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng cho hay, các chỉ tiêu kinh tế đều tăng khá cao so với cùng kỳ, một số chỉ tiêu đã tăng so với thời điểm trước năm 2019 tình hình sản xuất kinh doanh từng bước được cải thiện rõ rệt, vốn đầu tư thực hiện khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trưởng khả quan. Những thành tựu lớn của thành phố Đà Nẵng trong 9 tháng qua có thể điểm qua như sau: 1. GRDP tăng gần 17%. Quỹ đạo phục hồi kinh tế của thành phố đang chuyển biến khá tích cực. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, GRDP ước tăng 16,76% so với cùng kỳ năm 2021. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, Khu vực dịch vụ tăng gần 22%, khu vực công nghiệp, xây dựng tăng gần 8%, riêng lĩnh vực công nghiệp ước tăng hơn 9%. Quy mô nền kinh tế thành phố theo giá hiện hành 9 tháng ước đạt 92.238 tỷ đồng, mở rộng 14.808 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. 2. Thành công trong chiến lược làm mới sản phẩm du lịch. Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch xúc tiến quảng bá, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến thành phố trong năm 2022. Qua đó, tổ chức nhiều sự kiện nổi bật nhằm khôi phục và phát triển ngành vốn được xem là trụ đỡ của nền kinh tế địa phương. Điển hình một số hoạt động như lễ hội du lịch Gôn Đà Nẵng 2022 từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, lễ hội âm nhạc và kết nối cộng đồng Brizege Fest 2022, giải đua thuyền sai, linh vô địch trẻ quốc gia và giải sắp các câu lạc bộ toàn quốc năm 2022, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9. Lễ hội Việt Nam Hàn Quốc năm 2022, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9, hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tại Nhật Bản. 3. Bùng nổ du khách. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 2,8 triệu lượt, tăng hơn 160% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế 301.000 lượt cao gấp 3,3 lần so với thời điểm cùng kỳ, khách trong nước dự kiến đạt gần 2,5 triệu lượt, tăng hơn 154% so với cùng kỳ. 4. Doanh nghiệp đăng ký vốn gần 17.500 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 9, có 3.465 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt gần 17.500 tỷ đồng, tăng gần 30% về số doanh nghiệp và tăng gần 29% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. Doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động, hoàn tất thủ tục giải thể và xin rút lui khỏi thị trường là 511 doanh nghiệp, giảm 5,7% so với cùng kỳ số doanh nghiệp tạm ngừng đã quay trở lại hoạt động trong 9 tháng qua tăng lên đáng kể, với 1.815 doanh nghiệp, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là tín hiệu đáng mừng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề về việc làm cho người lao động. 5. Thu hút hơn 129 triệu đô la Mỹ FDI. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15 tháng 9, thành phố thu hút hơn 129 triệu USD. Trong đó, Dự án cấp mới là 35 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 68 triệu USD. Dự án điều chỉnh tăng vốn, 22 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm hơn 24,5 triệu USD, tăng 145,1% so với cùng kỳ năm 2021. Cùng kỳ năm 2021 có 15 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm 10,3 triệu USD, 3 dự án điều chỉnh giảm vốn với tổng vốn đầu tư gần 20,5 triệu USD. 6. Phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong tổng vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2022, vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý chiếm trên 90%. Tính riêng quý 3 năm 2022, vốn đầu tư công do địa phương quản lý ước thực hiện gần 1.716 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với quý trước và tăng gần 29% so với cùng quý năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, ước thực hiện đạt hơn 3.778 tỷ đồng, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm 2021 và chỉ đạt gần 59% kế hoạch năm 2022. Hiện, thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến ngày 30 tháng 1 năm 2023 giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% theo kế hoạch được giao. 7. Chuyển đổi số xuất sắc Chiều ngày 9 tháng 10 vừa qua, tại Hà Nội, diễn ra lễ trao giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam, Việt Nam Digital Award năm 2022. VDA 2022. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng là một trong 7 đơn vị được vinh danh tại hạng mục cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với nền tảng công dân số thành phố Đà Nẵng. Đây là năm thứ ba liên tiếp Đà Nẵng được vinh danh trong hạng mục cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc. Trước đó, năm 2020, Đà Nẵng được vinh danh với sản phẩm Cổng Dịch vụ Dữ liệu Mở Đà Nẵng. Năm 2021 là sản phẩm Kho Dữ liệu Dùng Chung thành phố Đà Nẵng. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.